các bạn muốn vẽ tranh như thế này hoặc bức tranh như thế này nhưng các bạn không biết cách vẽ thì video này là dành cho các bạn. Ừ, ok, đầu tiên các bạn muốn làm được ảnh giống như mình ấy thì các bạn cần phải có một tựa game để các bạn làm cái ảnh nhé bạn nhé. Thì mình thấy có khá là nhiều game có thể làm được cái ảnh giống như mình nha. nhất đó chính là Miiwork, thứ hai là Minecraft, thứ ba là Soulkai. Đó, còn rất nhiều các loại game khác mà nó có chế độ gọi là tạo map ấy các bạn đó mà nó có rất là nhiều màu cho các bạn tạo thì những cái tựa game đó các bạn hoàn toàn có thể dùng để các bạn vẽ tranh như thế này được các bạn nhé ok đó thì mình chọn tựa game minwork để mình vẽ tranh các bạn nhé cách này ấy, các bạn hoàn toàn có thể dùng được cả trên điện thoại lẫn máy tính các bạn nhé đối với những bạn dùng điện thoại thì mình khuyên là các bạn nên xài hai cái điện thoại các bạn nhé tại vì dùng một điện thoại thì các bạn phải đa nhiệm rất là nhiều vậy nên là mình nghĩ là các bạn phải dùng hai điện thoại ok mình sẽ à, quay luôn cái điện thoại của mình nhé các bạn nhé điện thoại mình mình sẽ lấy luôn cái giả lập này ví dụ là cái điện thoại của mình luôn các bạn nhé ok cái giả lập của mình đã chạy xong rồi các bạn này các bạn hãy coi như đây là cái điện thoại của mình các bạn nhé rồi và trên cái điện thoại các bạn nếu các bạn là iphone thì các bạn hãy app store và tương tự android thì các bạn vào play thôi rồi bây giờ thì các bạn hãy tìm kiếm một cái cụm từ đó chính là pixel các bạn nhé pixel photo đó ok ở đây nó sẽ có một vài đây là đó những cái phần mềm kiểu như này các bạn này các bạn hãy tải phần mềm này về cho mình các bạn nhé xài thôi đó bây giờ mình sẽ vào app nhé các bạn nhé đó các bạn mở app lên ok chấp nhận ấy chết ok cái app kia thì mình vào liên tục nó không vào rồi các bạn bây giờ thì mình sẽ xài cái app này các bạn nhé ok rồi chúng ta vào là chấp nhận và tiếp tục này các bạn này đó thì mấy cái giao diện của cái này nó cũng tương đương nhau các bạn à, mình sẽ tìm xem là tác phẩm nghệ thuật à, đây tác phẩm tác phẩm nghệ thuật của tôi này nó có hình máy ảnh này các bạn này đó chúng ta bấm vào chúng ta bấm vào nếu các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn bấm vào ảnh nó sẽ chụp ảnh bằng camera và nó biến thành ảnh pixel còn mình sẽ chọn bộ sưu tầm nhá tại vì mình đang dùng máy tính mà rồi thì bây giờ các bạn sẽ chọn cái ảnh mà các bạn muốn vẽ ở trong game các bạn nhé à, nếu các bạn muốn lấy ảnh chân dung ấy thì mình nghĩ là các bạn nên cho sát vào như này này thì à, các bạn làm sẽ đỡ vất vả còn nếu các bạn à, làm cái ảnh nó to to ra như này ấy, thì các bạn làm rất là nhiều luôn các bạn đó mình khuyên là các bạn nên làm đó hình học này thôi đó làm nó rất là dễ luôn các bạn mình sẽ làm demo thôi nên là mình sẽ mình để cả cho đẹp các bạn đó mình thì mình ưu tiên chỗ này hơn cơ <laughs> yeah, boy. Ok, mình không thích build mấy cái ảnh này đâu các bạn nhé Mặc dù cái mình thích thật Rồi thì mình sẽ chuyển sang làm cái ảnh nhỏ như này để cho nó tiết kiệm thời gian của mình cũng như là các bạn sẽ dễ hình dung hơn các bạn nhé Tất nhiên là cái này các bạn cũng thể áp dụng cho cái ảnh lớn của các bạn rồi Chỉ là nó đơn giản hơn thôi à, các bạn cũng có thể sáng tạo thêm ờ, rất là nhiều các cái bức tranh khác của các bạn thì ok video của mình cũng xin kết thúc ở đây nhé. rồi thì bạn nào có thắc mắc gì thì có thể comment xuống dưới phần bình luận mà nếu thắc mắc nó lớn quá thì các bạn có thể vào trong facebook của mình và nhắn tin trực tiếp cho mình các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo bye bye